Feel the daylight on our skin We are young, we feel everything Yeah, it's starting to begin Hear the words we were meant to sing Close my eyes, I feel Where we are, where we are We can run Đây là tay yên tử nhá Đây tay yên tử nhá, tay yên tử nhá Cho mình về đây ờ, đấy distance, I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are, we can cháy rồi kìa đứa nào nướng ca không như thế cháy đâu thì ăn ngon đấy ăn mới ngon mọi người ạ à. đây là kết thúc của video <laughs> Không có lời chào sẽ có lời kết Cảm ơn các bạn đã theo dõi ờ, video của mình Làm gì có à. chỗ vòng nhét đâu Long Bye bye Ngọc <laughs> Và Trang Và lại là Long lại, lại là dạ Hùng Và đây anh Thiện Đi về đi mọi người ơi Người chưa từng xuất hiện trong một cái video nào Và đây là một uh, cô em Chandy đây là một chương trình <laughs> bye